Các em thân mến, à, thầy lại tiếp tục với cái bài học ừ, buổi chiều nay. Tức là chúng ta đã sang cái phần là thay thế các cột và thêm cột. Thì à, chúng ta nhìn thấy à, lúc chiều là do máy nó chậm quá thì chúng ta đã thêm được cột number phone ở bên trong đây. Thế bây giờ chúng ta muốn xóa một cột đi thì chúng ta làm nào trong truy vấn thì các em uh, theo dõi thầy thầy chọn new query uh, thầy sẽ xóa đi một cột Đấy. thêm rồi nha bây giờ chúng ta xóa này alter table alter table customer hay là lúc này tên của chúng ta là khách hàng rồi Đấy. và chúng ta sẽ drop drop lệnh drop này là để xóa đi một cột Đấy, chúng ta có thể xóa đi uh, cột uh, ờ, first name hay last uh, ờ, last name chúng ta chọn vào đây chúng ta nhìn lại cái cột của nó à, đây first name đây last name đây bây giờ thì xóa đi một cái nhá rồi chúng ta quay trở về cái query vừa xong Đó. rồi chúng ta xóa đi drop này last lên Đấy. được chưa rồi bây giờ các em nhìn thấy nhá sau đó chúng ta ấn chấm phẩy thì nó sẽ không tồn tại nữa ta chạy này à, affected row không có nghĩa là nó đã bị xóa đi một một hàng thế vì lý do nào sau này quản trị thì chúng ta muốn xóa đi một hàng à xóa đi một cột chúng ta có thể xóa đi một cột hay xóa đi một thuộc tính trong uh, trong một cái miền quan hệ đúng không Đấy, chúng ta chú ý như thế nhá đấy là cái lệnh uh, lệnh thầy vừa tạo xong là lệnh gì lệnh xóa đi một hàng được chưa đấy lệnh xóa đi một hàng thế bây giờ ta lại thêm cái hàng đó vào đấy thì chúng ta lại thêm ở đây chúng ta lại thêm là add thêm rồi chúng ta sẽ có là last name Đó, last name chúng ta xóa nó đi được chưa các bạn rồi after thêm vào nhá thêm sau cái gì thì chúng ta after rồi after first name đấy thầy lại cho nó vào đúng vị trí first name lệnh này là lệnh thêm cột last name và cột sau cột phốt phốt nêm chúng ta nhìn thấy sau khi đó thì thấy run đấy, à, thì nó sẽ báo là à, on the table à, on the table after uh, ờ, first name first name của chúng ta xem lại nhá khách hàng uh, ờ, first name đây được rst à, thầy viết ngược rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nào phốt là lại có f rt một cổ thế rồi thế chúng ta lát nữa chúng ta sẽ làm sao? đây bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá cột của chúng ta là rõ ràng là cột phân nêm thành cái sai tiếng anh nhưng mà bây giờ để cho nó đúng thì trong này đã tồn tại rồi rồi thầy chỉ thêm cái này thôi thì chúng ta nhìn thấy này rồi rồi bây giờ thầy xem lại khách hàng của thầy first first name với em chú nha RS RT SRT thì bây giờ ta vào đây à, SRT name after last name Đấy. À, nhưng mà kiểu của nó phải là va ra chỗ này thầy thêm một chỗ là ba cha Đấy, và chỗ này là cho 50 Đúng hoặc là rồi bây giờ chúng ta chạy lại rồi xong rồi chúng ta mở cái này ra chúng ta nhìn thấy là last name được thêm vào đây đúng chưa rồi bây giờ cột này thầy sẽ đổi tên lại bằng lệnh gì đấy thì thầy lại chọn quy thầy đổi lại rồi bây giờ các em nhìn rõ nhá alter table rồi khách hàng tên của bảng khách hàng rồi ta sẽ đổi là lệnh đổi của chúng ta là change giờ đúng không trên nào uh, first name Đấy. first name bây giờ đổi tên first name cách ra rồi thành uh, first name Đấy. hai từ nó chỉ khác nhau mỗi chữ thứ tự của s và r thôi phất nên bây giờ thay đổi nó thành gì nhỉ ờ, phân nền nhá xong chúng ta cũng phải va cha sáu mươi được chưa đấy va cha sáu mươi rồi thì bây giờ ta gõ enter trong bảng thì tồn tại này bây giờ nó sẽ thay đổi bằng một cái này ta chạy đăng thế nào và trà à cái này phải là 50 Đó. và à, à, cú pháp của nó sẽ bị sai chỗ nào nhỉ trên the khách hàng này trên này ờ, first name này sang đến uh, first name đây bây giờ mình không cho cái này nữa vì mặc định nó thì đổi tên thôi đó chúng ta chạy cái gì sai ở lòng một nhỉ đây thử làm lại nhé khách hàng thay đổi Đấy, thay đổi à, thay đổi first name last name first name thay đổi cái này bằng cái này trên cái này bằng cái này ta xem lúc nãy của cái kia là khách hàng là bao nhiêu nhá bây giờ thầy uh, mở lại cái này thì chọn design xem nó là bao nhiêu rồi à, phân name đó là 60 first name nó là 60 thì bây giờ trong cái này của chúng ta first name là 60 thì bây giờ cái này là va cha là 60 đấy ta sẽ thay ba trà 60 ta xem được nó có thêm một cái nữa không ta ghi cái này lại nhé. đổi đổi tên cột đổi tên cột ok rồi bây giờ ta xem lại khách hàng của chúng ta xem nó cũ của nó là bao nhiêu khi mà chúng ta chưa thay uh, phone name thầy copy cái này vào oh, ok thầy sang cái này này không thực hiện lệnh cú pháp này để thầy xem va chạm 60 va chạm đấy va chạm và đấy và trà 60 có nghĩa là bị thiếu dấu đúng không bây giờ chúng chạy nhé ngon rồi bây giờ chúng ta nhìn xem bằng chúng ta là first name đây đã được thay đúng không xong thế là chúng ta đã thay được xong cái cột này bây giờ thầy lại tiếp tục cho chúng ta thêm một câu truy vấn nữa là ta thay định nghĩa của bài thay định nghĩa của cột Đấy, ví dụ bây giờ thầy sẽ thay cho chúng ta thấy là uh, ờ, order alter table khách hàng rồi bây giờ chúng ta sẽ thay làm first name của nó là đăng 60 bây giờ chúng ta cho nó lên 100 thì nó sẽ như nào 100 thì chúng ta phải dùng lệnh là modify modify nhá first thêm được chưa à, ờ, Vacha thầy cho lên 100 đấy thêm chữ uh, not null thì nó sẽ có một cái gạch ở đây bắt buộc phải nhập bây giờ chúng ta chỉ cần thế này thôi còn chúng ta thêm là not null cũng được thì bây giờ chúng ta thấy là cái cũ của chúng ta là 60 bây giờ lệnh này nó sẽ thực hiện như nào chúng ta sẽ chạy Đấy, để chúng ta nhìn này, khách hàng à, chúng ta thấy đây thay đổi bây giờ chúng ta sẽ xem design nhé xem phải 100 không nhá đúng 100 chưa đấy con số 100 ở đây chúng ta nhìn thấy thầy đã thay đổi đúng không đúng chưa các em ạ đúng rồi nhá thế là chúng ta đã xong cái phần phần uh, lệnh gọi là thay đổi sửa cột thêm cột là chúng ta đã học xong rồi bây giờ chúng ta sẽ thao tác với một ờ, lệnh là xóa bảng để xóa bảng delete table thì chúng ta sẽ làm lệnh nào chúng ta ghi log table uh, khách hàng đây là lệnh xóa bảng các bạn áp dụng lệnh này cho thầy nhưng mà xóa đi hơi tiếc ta vừa mất công tạo đấy thì là cú pháp của lệnh nó là như vậy được chưa đấy là các bạn nhớ chú ý cho thầy nhé phần tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tạo lệnh index để nó làm gì index là một cái chỉ mục để nó tìm kiếm nhanh cho khách hàng Ờ, index là tạo chỉ mục để tìm kiếm nhanh cho khách hàng thế thì khách hàng sẽ được sắp xếp theo một chỉ mục thì lệnh này như nào bây giờ bây giờ thầy sẽ nhập vào đây uh, a a cộng gmail.com uh, ờ, first name là Ron last name là Than Phone 09 0405 07 89 đáp một cái xuống thì cái cột này nó tăng tự động do chúng ta định nghĩa từ bài trước đúng không các em nhỉ Đó. rồi chúng ta tiếp này sang bb a còng gmail com thì đặt tên là hana tên này à, này là ham 0987 065 34 5 ví dụ như thế Đấy. chúng ta tiếp tục như thế ví dụ bây giờ thì đánh là ccc a gmail.com này là William đây là quốc tịch ờ, gọi là drop rồi cái này chúng ta sẽ cho là không ok à, chúng ta nhìn thấy là lúc này là trong cơ sở dữ liệu chúng ta là gồm có ba người ba người thì lúc này ví dụ một cái bảng nó đến hàng triệu người thì lúc đó là chúng ta truy vấn bảng nó rất là lâu vì bộ nhớ này tốc độ thuật toán này vân vân nó rất là lâu thế thì lúc đó người ta sẽ dùng tạo một cái chỉ mục người ta gọi là index Đấy, index để cho chúng ta có thể uh, xem xét được nó uh, truy xuất nó nhanh ở trong cơ sở dữ liệu tức là nó định nghĩa cho chúng ta khi mà chúng ta dùng truy vấn trong câu lệnh PHP nó nhanh hơn để làm được điều đó thì chúng ta lại vào query chúng ta chọn new và bây giờ các em ghi cho thầy là lệnh tạo truy vấn nha lệnh tạo uh, index dùng để đánh chỉ mục giúp cho em ghi vào giúp cho các thuật toán được tìm kiếm nhanh đó các bạn ghi thế vào cho thầy lệnh tạo index create index in order to uh, someone to link or search and find very quickly tức là nó sẽ tạo cho các bạn một cách uh, tìm kiếm chỉ mục trong database một cách nhanh nhất thì đây là cái mà một trong những cái tối ưu của SQL nó dùng để cho chúng ta tạo được thì lệnh tạo như như sau lệnh tạo thì xóa đi lệnh tạo như sau chúng ta gọi tạo create được chưa index index khách hàng on tức là trên đâu đó trên đâu on nhé order order đó, ờ, mời ngoặc ra customer id Đấy, lệnh của chúng ta là như vậy tạo chỉ mục của bảng khách hàng theo thứ tự của lý của cái cột customer ID Đấy. get index khách hàng on order customer ID nó chạy Đấy. thì nó bảo là cái này gì uh, order này uh, table này khách hàng à, khách hàng ở uh, khách hàng bây giờ chúng ta sẽ không có cái này đúng không ở ta chúng ta chọn design này chúng ta xem nhé uh, customer ID à, ờ, hoặc là email address đây chúng ta chọn này rồi bây giờ chúng ta vào đây trong cái thư trong uh, ờ, chỉ mục là email address thì nó nhanh hơn Đấy, chúng ta tạo nha Đấy. table my data order not exist đúng không ah, index thì bây giờ bảng của chúng ta là khách hàng rồi thì chúng ta lệnh của chúng ta như này sau này các bạn cũng đều tạo như thế như vậy thì bây giờ lệnh này là lệnh tạo index thì chúng ta chú ý cho thầy index của chúng ta là như vậy ngoài ra thì chúng ta còn có thể tạo ờ, những cái ờ, index khác ví dụ như là chúng ta tạo lệnh uniq Đấy, nó lại treo em đợi một tí nhé vì nặng quá cho nên là thầy khởi động lại thầy khởi động lại để thầy tạo navigate not responding thầy tạo lại rồi bây giờ thầy chạy nhá chạy lại để chúng ta nhìn thấy là nó thầy cán bộ nhớ một chút bây giờ chúng ta sẽ có này bây giờ thầy nói lại cái lệnh vừa xong này rồi các bạn tạo cho thầy thầy xin lỗi là create uh, index index customer id on on là khách hàng đấy rồi khách hàng ở đây là cột gì là cột gì customer ID nó mở nhiều quá nó chậm mở nhiều quá nó chậm thầy lỗi rồi đấy ờ, không sao để thầy mở lại và thầy đóng hết tất cả các uh, các phần cái đi cancel cái đấy nhá bây giờ thầy sẽ tạo uh, chúng ta làm my router đúng không đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ là khách hàng ta sẽ query chọn này thầy gõ lần này chắc là không bị treo nữa rồi index tiếp tục cut from no id on order order bằng hoặc đơn ra ờ, on là on khách hàng thầy xin lỗi khách hàng on hàng khách hàng nhé rồi bây giờ thầy sẽ cho cái cột đấy vào đây customer id đó tức là tạo index trên chỉ mục này trong khách hàng và customer ID trên cái bảng khách hàng này chúng ta chạy rồi nó đã gì tác dụng đúng không em Đấy, và bây giờ chúng ta nhìn thấy là uh, ờ, chỉ mục đã được tạo phần tiếp theo chúng ta sẽ tạo trên địa chỉ email cái này ngon rồi nhá khi uh, ờ, effected row bằng không có nghĩa là chúng ta đã thực hiện xong bây giờ chúng ta sẽ thao tác với địa chỉ email địa chỉ email chúng ta muốn tạo nhanh ờ, một cái lệnh đó để cho nó gì cho nó chính xác unique là duy nhất sau đó các em lệnh tiếp theo là index Đấy. rồi tiếp theo là email address email address on on khách hàng on khách hàng và trên cột dí cột email column email đúng không app chấm phẩy rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái lệnh UniQ uh, này nhá nó sẽ tạo cho chúng ta một index chuẩn để sau này truy vấn nó nhanh hơn để nó tự sinh ra đó duplicate my ideal à, duplicate nó tạo cho chúng ta một cái UniQ đúng không email address để khách hàng on email address thì chúng ta chỉ cần on khách hàng thôi xóa này cú pháp này là on khách hàng bật ra đây là những cái kiến thức mà thầy ngày xưa đã sử dụng nó chỉ nhầm lẫn đi mất một từ thôi là nó đã dẫn đến thì dẫn đến sai số các bạn hiểu chưa đấy tức là nó sẽ tạo ra một cái trình mục như vậy thế thì uh, chúng ta chạy xem à, nó bảo tạo ra một cái name là chỉ mục này giống rồi ta chỉ cần thay một cái lớn thôi đây hai chỉ mục mà ban đầu là hai chỉ mục rồi à bây giờ chúng ta kiểm tra lại nhá cái này nó đã có chỉ mục rồi Đấy. email address ban đầu chúng ta tạo nó đã nó đã có chỉ mục rồi cái cái đợt đầu chúng ta UniQ ấy nó tạo ngầm cho rồi cho nên là nó sẽ không thực hiện được cái lệnh đó rồi thế là chúng ta đã xong sang phần uh, tạo chỉ mục bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tạo cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể dán lựa chọn vân vân rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo người sử dụng nhé bình thường thì các bạn ờ, tạo chỉ mục bằng ờ, lệnh gì bằng lệnh bằng tay có nghĩa là chúng ta à, tạo người dùng bằng lệnh bằng tay gồm có này hải này rút rút rút thành đúng không tên của thầy đây thế bây giờ ta sẽ tạo với cái um, với cái mà người ta gọi là người dùng ấy thì chúng ta sẽ tạo như nào thì để tạo ra user thì chúng ta sẽ dùng lệnh create user các bạn nhớ nhé cái tên của họ của nó là hải Local Hot này thành Local Hot vân vân đấy thì chúng ta có thể tạo ra một cái user mới tạo một user mới rồi bây giờ thầy sẽ vào đây thầy tạo một query mới new Đấy. chúng ta sẽ tạo create rồi đấy là tạo tạo này tạo bằng lệnh còn tạo kia là tạo bằng tay user rồi uh, zone chẳng hạn a cộng hot zone lo a cộng hot rồi chúng ta sẽ định danh nó là identify by by minh chẳng hạn lệnh này bây giờ chúng ta tạo như thế rồi thì chúng ta sẽ chạy như nào bây giờ thầy chạy nhá đấy được rồi có người tên là mình bây giờ chúng ta nhấp vào đây Đấy, chúng ta reset. đồ John đây John này được tạo ra và với định danh là Minh nhưng mà tên là tên chỉ định là John đây rồi đấy John đây rồi nhá bây giờ chúng ta thấy là tạo người dùng là như vậy đây câu lệnh tạo người dùng như vậy identify by à, Minh kệ nó thôi còn những người này mới chính là người mà sau này kết nối vào được chưa rồi tiếp tục chúng ta sẽ gán gán cho người ta cái cách dùng để gán cho cái người minh này thì các bạn sẽ làm cái lệnh như thế nào án thì chúng ta dùng lệnh như sau các bạn mở cho thầy new query rồi bây giờ các bạn sẽ dùng lệnh là grant lệnh gán gán cái quyền truy cập nhá Đấy. gán select select là một insert là hai người này có quyền chèn này rồi update delete Đấy, có quyền truyền án quyền này đó các em nhá rồi on on đâu nếu mà on như này là cái database nào cũng được Đó. nếu mà thầy dùng on này có nghĩa là hồ sơ bán hàng rồi quản lý lớp là đều người này đều làm được nhưng mà đây chúng ta để như này đúng không rồi chúng ta sẽ gán là gì nhỉ lúc nãy là tu Đấy, tu on tu nhé đô là John người dùng của chúng ta thì chúng ta nhìn đây à. John localhost John a cộng localhost đúng không rồi chúng ta vào đây do này John a cộng localhost hot tên người dùng đó được cho các em đấy identify I identify là định danh ra là minh mình rồi có nghĩa là gán quyền truy cập này cho người có tên là John với định danh là Minh quyền này là quyền trên tất cả các local host à, trên tất cả các database exert inside local localhost tức là tất cả các database nằm bên trong local localhost và ta chạy đó chạy này identify mình đúng không nhỉ lúc nãy chúng ta là by mình identify by mình, identify by đó như thế đây là lệnh gán nha gán quyền truy quyền truy cập đó. thì các em chú ý cho thầy từng câu lệnh một bây giờ chúng ta chạy ngon rồi bây giờ chúng ta kiểm tra user nhé chúng ta thấy John này ta mở edit user ra chúng ta xem nào, đấy có bốn quyền này select insert update và xóa còn những lệnh dưới này là anh ta không không vào được đúng không anh ta không làm được đó, các em nhớ nhé là lệnh này là không không vào được các lớp hiểu chưa đấy không vào được rồi thế là chúng ta đã hiểu thế nào là là gán quyền thế còn bây giờ thầy lại gán một cái quyền nữa này thầy tạo một cái ờ, quy định mới thầy tạo là gắn quyền 2 được chưa thì chúng ta gắn quyền 2 của chúng ta thì nó phải là gì ờ, gán tất cả đúng không nào bây giờ chúng ta gắn là tan ôn tất cả nhá on on trên tất cả các cơ sở dữ liệu Đấy. chấm sao rồi lệnh gán này tu dom à, cộng local hot đúng các em do đó cộng lô lô hot được chưa hot này xong đến chúng ta là gì gắn vào đấy rồi tu rồi thì chúng ta phải identify by minh đấy by mình rồi thì bây giờ chúng ta nói nhá by identify by minh là mật khẩu ấy nếu là gán ra như thế để để chúng ta biết là minh là mật khẩu của John còn đây đặt tên là John còn đây là Bai Minh được chưa rồi bây giờ chúng ta như này nhé chúng ta chạy này ngon rồi thế là John sẽ có mật khẩu là Minh Đấy. John nhá John Đấy. John của chúng ta sẽ truy cập vào trong này có mật khẩu tên là Minh password ở đây chúng ta sẽ lấy làm nó sẽ được hiện ra rồi thì bây giờ thầy sẽ sang một cái phần khác nữa Là chúng ta xong lệnh gãn rồi Còn nếu không thì các bạn làm bằng tay cho thầy Các bạn chú ý nhá Xong các bạn có thể làm bằng tay Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một các kỹ thuật khác Ở trên trên database thì để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ sang các lệnh tạo một cái uh, database chuẩn database chuẩn sau đó thì các em tạo cho thầy hết các database cho thầy nha các bạn tạo hết database cho thầy tạo xong thì các bạn chèn đó. thì bây giờ coi như là thầy sẽ làm một cái uh, một cái uh, ờ, Ruta khác Đấy. chúng ta sẽ xóa này đi để chúng ta học tiếp phần tiếp theo chúng ta xóa database này đi ok xong Đó, bây giờ hết rồi bây giờ chúng ta sẽ truy vấn đầu tiên là chúng ta sẽ khi create rồi database if exert nếu tồn tại nhá nếu tồn tại là my yuta 2 chẳng hạn đấy là lệnh đầu tiên nhá tạo rồi tiếp theo là tạo database rồi thì chúng ta sẽ user uh, ờ, my yuta 2 view my uh, yuta 2 là cửa hàng thứ hai đấy chúng ta tạo luôn như này nhá xong rồi các em cũng có thể tạo luôn bảng luôn chúng ta sẽ tạo một cái bảng quan trọng là tạo bảng khách hàng create table chưa uh, customer mình ngoặc ra xuống đây enter rồi chúng ta tạo first column là cột đầu tiên customer id in rồi not luôn auto increment này viết họa được viết thường được phẩy cái tiếp theo chúng ta là email address Đấy, Vacha 255 chưa nó luôn đó rồi chúng ta tạo tiếp email address rồi mật khẩu của chúng ta là pass word là mật khẩu khách hàng các em chú ý nha va cha va cha ở đây mật khẩu bắt bắt cốt ta cho 50 50 ký tự Đấy, cho rất là dài được thoải mái nó đun rồi tiếp theo khi tạo xong mật khẩu rồi thì chúng ta tạo first name Đấy, va cha 60 not null Đó. rồi last name và Vacha 60 not null và các em chú ý cho thầy nhá ở đây customer này là khóa chính của bảng nó nó xác định ra các phụ thuộc hàm customer xác định một ID customer xác định uh, first name last name password chưa chắc đã là xác định đâu đúng không các em chỉ xác định được là tất cả những cái này thôi đấy có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái phụ thuộc hàm customer trở đến email address là khóa chính còn customer và password first name last name là tên khách hàng nên khách hàng này là, là gắn liền ba cái cụm này nó gắn liền do cái này trỏ vào đấy chúng ta thấy là ở trong cái phụ trong cái với uh, biểu đồ quan hệ này hay là một cái uh, ờ, lược đồ quan hệ này chúng ta nhìn thấy là có gồm có những cái này rồi chúng ta tiếp tục xuống dưới là ship address là địa chỉ ship hàng nhé à, địa chỉ này là ID để cho nó kiểu nguyên đấy, để đếm để biết người ta biết đếm được cái ờ, cái địa chỉ đấy rồi chúng ta có thể là để for luôn đó tiếp theo là building hóa đơn uh, building address rồi chúng ta ở cái này là chúng ta kiểu nguyên nhé default là null rồi giờ chúng ta xuống dưới chúng ta mới gán cái địa chỉ à, gán cho nó một cái khóa là primary key chúng ta chọn key cho thầy nhá key nào key ở trên cái cột này Đấy, customer ID nhớ chưa rồi chúng ta phải tiếp xuống tạo một index cho email address unique rồi index cho cái email address Đó. rồi mời gọt ra cho thầy trên để xác định cho cái cột email address nhé là tên trùng với đó email address đó bạn tạo xong cái đấy và cuối cùng là chúng ta đánh cái này hai chấm comma đúng không uh, comma là tiếng anh có nghĩa là dấu chấm phẩy bây giờ chúng ta sẽ chạy uh, ờ, insert my data app my data 2 create database này if exert my 2 sử dụng my chúng ta xem nó có thể có biết bị uh, à, lỗi nào không nhé. Đây, ờ, chúng ta ghi là tạo bảng view như thế vào và chúng ta di phép cái này cho thầy Đó, ờ, chưa có đúng không rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy xem nó lỗi chỗ nào thì chúng ta sửa chỗ đó có một lỗi không tương thích ở gần xz h1 cái này đúng là chưa tồn tại chúng ta xóa này xong đó rồi các bạn thấy là lệnh đã tạo xong chúng ta xóa này rồi chúng ta thử xem đến thứ hai nhé đây table này đã được customer đã được tạo ra đấy chúng ta nhìn thấy không đã xong ok chưa ok rồi nhá thì bây giờ thầy dạy tiếp chúng ta tạo một cái bảng nữa bảng này chúng ta đã tạo ngon và bây giờ chúng ta xem design của nó Đấy. thì chúng ta nhìn thấy này nó luôn đây này địa chỉ đây này email address là index Đấy. Đấy. Vâng, các bạn nhìn thấy là à, bảng của chúng ta đã tạo rất là ngon. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái truy vấn nữa chúng ta tạo cho thầy bảng địa chỉ địa chỉ nha rồi chúng ta tạo cho thầy là create các bạn thực hành đúng theo thầy ở trên trên lớp table rồi address Đấy. địa chỉ cho thầy mở ngoặc ra xuống đóng ngoặc enter hai chấm rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo address id in not null đấy auto increment được chưa phải xuống chúng ta đến customer id đây là một cột giống ở cột của cái trước để cái trước nó trỏ vào lát nữa thể sẽ nói sau có nghĩa là cái bảng khách hàng này nó sẽ tham chiếu với cái cột address của địa chỉ này với khách hàng đó là customer ID uh, ờ, corresponding in uh, table in customer table đấy là nó sẽ tương thích với customer table đấy chúng ta chú ý cái này là khi sang bảng này nhá thì cái cái cột này của chúng ta là không được tạo khóa trên bảng này mà chúng ta chỉ tạo khóa trên address ID thôi tức là cột đầu tiên đấy, đấy nó null rồi tiếp theo này line 1 line 1 là địa chỉ 1 vacha 60 phẩy các em có thể lên nó nôn được mà không có địa chỉ thì không được đúng không Đấy. rồi line 2 này va cha này địa chỉ đường thứ hai đấy nếu có uh, ờ, 70 này nó nôn này tiếp theo chúng ta có city là thành phố Vacha 70 này đó nó nôn tiếp theo chúng ta state mã state đấy chúng ta nghĩa là bang đấy Vacha hay là chúng ta giống như tỉnh đấy Vacha năm chẳng hạn Đấy, nó rồi rồi chúng ta sẽ có zip code là mã bưu điện và cha ở đây chúng ta cho 10 nó nùn đó rồi chúng ta có phone number phone number của chúng ta có va cha chúng ta cho 20 nó luôn các bạn chú ý nhá chỗ này có thể hoa chữ thưởng được đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ gán ờ, gán cái thuộc tính khóa chính như chúng ta định nghĩa trong cái chuẩn bytecode đấy Đấy, trong chuẩn bay code là gì tất cả các thuộc tính mà bên trong không khóa thì đều phụ thuộc hàm vào khóa chính đúng không các em Đấy, chúng ta nhớ lại nhá primary rồi key Đấy, mở ngoặc ra address ID lúc này mới gán cái key cho cái này tức là cái này đầu tiên không có khóa đâu nhưng bây giờ có lệnh này rồi thì nó sẽ tạo gán cho chúng ta rồi chúng ta xuống dòng một cái nữa xuống dòng một cái nữa nha, các em cứ làm theo thầy như vậy để cho nó xong cái phần này đi index ở ờ, customer để cho chạy nhanh trên customer id Đấy, nó lại chậm rồi chúng ta đợi một tí cho nó chạy xong vì thầy ờ, quay phim bao giờ nó cũng gì nó cũng chậm hơn các em ghi đến chỗ này cho thầy nhá và các em kết thúc luôn không cần index customer id đâu đây là thầy chỉ thêm index cho cái chỉ mục này thôi nó cũng không có nghĩa lý dành gì cả nó chỉ là tạo insert cho nhanh nhưng mà đối bảng này ta không cần và các bạn chú ý là customer id ở đây nó sẽ tham chiếu khóa ngoại đối với cái hàm cái kia đấy nó viết xong rồi customer id nhá rồi mở ngoặc ra card from uh, ID đóng hoặc lại rồi bây giờ chúng ta sẽ sẽ chạy à, và nó sẽ báo cho mình là gì nhỉ một lỗi in not null và trả not null in not null Đấy, copy từng cái một cho nó vào đúng nhé đúng. Ừ. auto increment thầy sửa lại một chút cho nó nó bị chỗ nào auto increment Để xem nó chỗ chỗ nào đây là bảng là tạo bảng địa chỉ khách hàng đó rồi bây giờ thầy xuống chỗ này xem nhá customer ID rồi thầy xem nào not null not null in not null in not null customer id in not null rồi ok à in đây Đấy. in là chữ thiếu chữ t này và bây giờ chúng ta sẽ chạy Đó, à, ngon rồi và chúng ta sẽ phép này được hai bảng address Đấy, customer đúng không bây giờ chúng ta sẽ xem là cái sơ đồ của nó à, chúng ta xem là view ta sẽ nhìn thấy hai cái bảng này nhé hai bảng này Đây. thì cái cái đây này cái cột này nó sẽ nối sang sang đây nối sang đây có nghĩa là một địa chỉ thì một người thì sẽ có các địa chỉ ship hàng khách hàng nhiều mỗi khách hàng có một địa chỉ một cái địa chỉ ship khác nhau thì chúng ta nhìn thấy là customer ID này nó sẽ xác định cái này và cái này cũng có thể là gì là một cái um, quan hệ một một hoặc quan hệ một nhiều đấy chúng ta nhìn vào đây nhé chúng ta thấy cái này có thể quan hệ một một hoặc quan hệ một nhiều thì sau khi mà chúng ta làm tạo ra được những cái bảng này rồi thì các em sẽ giỏi lên và thầy hy vọng là các em sẽ tạo được nhiều loại bảng và bài tiếp theo thì thầy sẽ tạo cho chúng ta uh, cái bảng order bảng ngoài bảng order ra thì còn rất nhiều các loại bảng khác nữa thì các em cố gắng uh, học để chúng ta tạo cho thầy quen các bảng này đi nhá thì hôm nay chúng ta học cũng tương đối khá nhiều với cái ờ, clip này thì thầy sẽ dạy chúng ta vào tiết tới Đấy, vào tiết tới nhá chúng ta sẽ học tiếp tục Đấy, thầy kết thúc ở đây